Hello xin chào các bạn ha chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng với Nóc nhé kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trọng đời và đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip nhé thì các bạn thấy những clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa bạn cho mình một like đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé Đấy, thì à, hôm nay mình sẽ làm cái clip tiếp theo chia sẻ cho các bạn đó là tuổi 1970 tức là căn tuất tuổi 1970 căn tuất còn nữ Mạnh về phong thủy hướng nhà xây Phật bản mệnh màu sắc phong thủy rồi là vòng phong thủy rồi là những vật phẩm để chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà khi ai nỡ xây nhà rồi mà xây nhà sai hướng nhé Đấy. thì ờ, căn tuất 1970 này quẻ mệnh của mình là chấn mộc chấn mộc nhé quẻ mệnh là chấn mộc ngũ hành là xoa xuyến kim có nghĩa là vàng trang sức thì bạn là mạnh kim nữ mạng nhé 1970 canh tuất nữ mạng là mạng kim nhé và mạng kim thì mình chia sẻ luôn về cái màu sắc tương sinh tương hợp của tuổi yêu mình đó là màu vàng tương sinh tương hợp nhé là màu vàng này màu nâu đất này màu trắng này màu xám này và màu nghi đây là năm màu tương sinh tương hợp của tuổi 1970 canh tuất nữ mạng là mạng kim nhé đó là năm màu tương sinh tương hợp của mình rồi bạn bị khắc kỵ kim bị khắc kỵ kỵ bởi màu đỏ màu hồng màu tím nên là bạn tránh ba cái màu này ra không sử dụng màu phong thủy màu này nhé Đấy, màu phong thủy tương sinh tương hợp của bạn đó là vàng nâu đất rồi là trắng xám nghi nhé đó rồi chia sẻ cho bạn luôn bạn là nữ mạng 1970 căn tuất khỏe mận là chấn mộc thì bây giờ mình chia sẻ bạn về hướng nhà xây mỗi một cung một mệnh đều có bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà thì cái quẻ mệnh của mình đấy, quẻ mệnh của mình cũng có gọi là môn mệnh thì ấy, nghĩa là mình sẽ xây cái ngôi nhà cửa chính mình là chấn mộc đấy, cái cửa chính mà hợp với tuổi thì nó sẽ tốt cho gia chủ về vượng tài ngôi nhà vượng tài phát tài nhé thì quẻ chấn mộc ở đây nè đây chấn mộc đây mình chia sẻ nó có biểu đồ chấn mộc thì là nó là cung chấn đây cung chấn đây đây cung chấn này đấy, chấn mộc là cung chấn nó là hướng đông hướng chấn đông đấy, đấy đó là hướng chấn đông nhá đấy, rất là tốt chúng ta nó là hướng chấn đông là phục vị rồi hướng thứ hai là đây hướng thứ hai là hướng đông bắc đông đây và hướng bắc đây thì đây là về ở à, đây à, hướng chấn đông này xin lỗi các bạn nhé hướng chấn đông này và hướng thứ hai là hướng chấn bắc này đó rồi hướng thứ ba là hướng ờ, chánh nam và hướng thứ tư đó là hướng đông nam nhé đó bốn cái khung màu vàng này là bốn hướng của tuổi căn tuất 1970 nữ mà nhá ấy là bạn là của em bận là chấn đông này là hướng tốt nhất là hướng chấn đông này hướng thứ hai là hướng ờ, chấn bắc hướng thứ ba là hướng chấn nam và hướng cuối cùng đó là hướng đông nam đấy thế còn bốn hướng còn lại đó là bốn hướng xấu của bạn không nên xây nhà đó là này, đó, đó là hướng um, đông bắc là hướng xấu này hướng tây bắc là hướng xấu này hướng tây nam là hướng xấu này và hướng chắn tây là hướng xấu đây là bốn hướng xấu nhá nên là các bạn lưu ý cho mình là không lên xây nhà cái bốn hướng này đó mình chia sẻ lại luôn thì hướng tốt tốt mà mà hướng chắn bắc là một này hướng chắn đông là hai này đông nam là ba này và hướng chánh nam là bốn này bốn hướng xấu bốn hướng tốt nha rồi bốn hướng xấu là tây bắc này ngũ quỷ này đông bắc lục sát này tây nam họa hại và chánh tây là tuyệt mật này. đây là bốn hướng xấu không nên xây nhà rồi chia sẻ cho bạn luôn cái tuổi uh, trong cái uh, cái quẻ mệnh này thì là nam với nữ lại cùng một cung luôn nam với nữ cùng một quẻ luôn đó là quẻ chân mộc nhá ai mà nữ à, ai mà nam 1970 căn tuất này cũng xem cái cái này xem luôn cho cả lam luôn nhé tại vì là hai cái tuổi này là cùng quẻ đó là cung chấn cùng quẻ là chấn bọc nhé đó là xây nhà theo hướng này được nhé rồi chia sẻ cho các bạn luôn thì uh, xây nhà kết hợp của tuổi vợ và tuổi chồng kết hợp với nhau để xây nhà thì bạn đã có bốn hướng tốt rồi bạn xem người chồng của bạn là xem uh, tuổi gì đó thì bạn hãy xem à, rồi là xem tuổi gì thì bạn hãy xem những hướng tốt của người chồng của mình là hướng gì thì kết hợp với bốn hướng mình và sẽ xây chọn chung ra xây một hướng nhá nó rất là tốt đó thì nếu mà xây theo kiểu mà cả vợ lẫn chồng mà xây chung một hướng thì cực kỳ là tốt thì là một ngôi nhà là vượng tài một ngôi nhà vượng tài về công nhân tài độc cực kỳ là tốt rồi là một ngôi nhà là à, có mối mối liên hệ cái như là có mối à, được sự sự liên kết chặt chẽ của vợ chồng con cái sống trong một ngôi nhà rất là đoàn kết và hạnh phúc đó là một ngôi nhà cực kỳ đẹp luôn rồi chia sẻ với bạn luôn mà ai ai nỡ xây nhà mà sai hướng rồi nhá ai nỡ xây nhà mà sai hướng rồi mà bây giờ mới biết là mình xây mới biết là mình xây sai hướng thì bây giờ mình chia sẻ với bạn về phương pháp là bốn ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng ba phương pháp đó, ai nỡ xây nhà rồi mà biết là hiện tại mình xây nhà sai hướng thì chia sẻ bạn ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà nhé phương pháp thứ nhất phương pháp thứ nhất là dành cho những uh, chia sẻ cho các bạn là dành cho những người ở nông thôn những người ở nông thôn thì đất rộng đất rộng cò bay thẳng cánh thì có thể mở thêm một cửa nữa có thể mở thêm một cửa nữa nhé Đó, có thể mở thêm một cửa nữa Đấy. ví dụ như bạn đang xây nhà uh, hướng chắn tây là hướng tuyệt mệnh nhá hướng chắn tây là hướng tuyệt mệnh là hướng xấu nhá ấy thì uh, bạn sẽ mở một cửa đằng sau cửa đằng sau là hướng chắn đông đó hướng chắn đông là cung chấn à, là tốt cho bạn nhé hướng chấn đông thì đó bạn lưu ý một điều rằng là nhớ mùa mở một cửa đằng sau mà mở xéo ra mở thêm một cửa đằng sau mở xéo ra không nên mở song song với cửa chính nếu mà mở cửa sau song song với cửa chính có nghĩa là về mặt phong thủy là đứng từ đằng như tiền vào từ cửa chính mà ra cửa sau về mặt phong thủy là không tốt nên chúng ta xây cái cửa sau xây xéo ra về hướng chánh đông xây xéo ra đó xây xéo không được xây song song này đó cái phương pháp này là một hướng tốt và một hướng xấu thì từ trường của hướng tốt sẽ vào trong nhà để xua đuổi đẩy lùi những tà ma âm bên âm khí của hướng xấu ra khỏi nhà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 dân miền Nam thì sử dụng những cái miếng thảm chạy nhà này để làm gì để nót nền nhà để trang trí nền nhà đấy, để trang trí nền nhà đấy, cho là đẹp đấy thì về mặt phong thủy thì bạn nên sử dụng miếng thảm chạy nhà thì bạn làm mạng kim xoa xuyến kim thì bạn hợp với màu vàng màu nâu đất màu trắng sáng hy thì bạn có thể mua màu vàng mua miếng thảm chạy nhà màu vàng hoặc là miếng ờ, thảm chạy nhà bằng màu màu nâu nâu đất thì bạn nót hết cái nền nhà cho mình nót hết cái nền nhà cho mình cái phương pháp này có tác dụng như sau chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy này theo màu sắc phong thủy để nó tạo từ trường tạo từ trường dương Đấy, tạo ra từ trường dương để xua đuổi đẩy nùi những tà ma âm âm khí Đấy, xua đuổi đẩy nùi những tà ma âm âm khí ra khỏi nhà để nó không ở trong nhà nó hại gia chủ được nhé nhé sử dụng vật phẩm theo màu sắc phong thủy của mình để mình tạo ra cái, cái từ trường tốt để xua đuổi đẩy nùi những từ trường xấu ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ được nó không hại gia chủ được nhé Đấy. thì phương pháp thứ hai này cũng giống phương pháp thứ nhất đó là xua đuổi và đẩy lùi cân bằng lại ngôi nhà chân chặt lại ngôi nhà đây là một ngôi nhà bình thường cũng không tốt mà cũng chẳng xấu nhé đó Đấy. thì nó cũng không có tác dụng ngôi nhà này cũng không có tác dụng là thu hút công dân tàn độc cho gia chủ nhé các bạn lưu ý một điều rằng nhé đấy à, ví dụ như mình chia sẻ luôn là ví dụ như là bạn đang xây nhà hướng đông à, hướng chắn tây là tuyệt mệnh và hướng xấu bạn có thể mở các hướng khác ví dụ như đây đây là bốn hướng tốt của bạn là hướng chắn đông chắn bắc chắn nam và hướng đông nam bạn có thể mở thêm một cửa bạn không mở về hướng chắn đông cũng được ví dụ bạn uh, về cái cái hướng chắn đông này mà bạn không thích hợp như là không thích quay về mặt này thì bạn có thể quay hướng nhà về hướng chắn bắc hoặc uh, hướng chắn nam hoặc là hướng đông nam tùy theo bạn thích quay hướng nào cũng được để chân chắn ngôi nhà ví dụ bạn đang xây nhà ở à, hướng chấn, chấn tây này hoặc là tây bắc này hay là tây nam này hay là đông bắc này là những hướng xấu này thì bạn có thể là mở thêm một cửa về hướng chấn đông này hoặc chấn bắc chấn nam hoặc là đông nam để làm gì để chúng ta cân bằng lại ngôi nhà nhé chấn chặt ngôi nhà lại nhé đấy rồi chia sẻ bạn luôn về phương pháp thứ ba phương pháp thứ ba này dành cho những dành cho tất cả mọi người nhé dành cho tất cả mọi người đây là vật phẩm phong thủy để chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà nhé chấn chặt lại ngôi nhà cái quả cầu phong thủy này nó có tác quả cầu phong thủy là được làm bằng đá bằng đá thật ăn tím được làm bằng đá quý chảy qua những à, thời kỳ mưa bão rồi là thời tiết rồi là núi nữa, nó vẫn hình thành nên những loại đá này tại vì nó có sự sống thì loại đá này hoặc cầu phong thủy này có tác dụng đó là tạo từ trường dương cực lớn để xua đuổi đẩy nổi những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà chân chặt tại ngôi nhà và nó còn tác dụng nó là à, làm cho vợ chồng con cái sống hòa thuận đoàn kết với nhau sống hạnh phúc với nhau đoàn kết với nhau rồi nó có tác dụng là giữ được những mối liên hệ làm ăn lớn cho gia chủ bạn bè mối làm ăn lớn của gia chủ cực kỳ là tốt nhé rồi hai động thận tím này có tác dụng đó là thu hút công dân tài độc và có, có tác dụng nữa là giữ tiền giữ của cho gia chủ cực kỳ là tốt ngoài tác dụng này ra nó còn có tác dụng đó là xua đuổi bùa ngãi bùa yêu cực kỳ là tốt nhé các bạn không tin các bạn để ý đi cái thời vua chúa hồi xưa người ta đã biết sử dụng những loại đá quý này để làm gì để làm con ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng rồi là những con rồng con phượng được khắc bằng đá rồi là những cái vòng cẩm thạch của Ờ, hoàng hậu công chúa rồi là những miếng ngọc bội của các thái tử để rất là nâng quần đó thì tại sao mà thầy vua chúa những những người quyền quý cao san vua chúa hay hay sử dụng tới nó Đấy, hay sử dụng tới nó thì tại vì nó có một cái tác dụng gì đó giúp ích cho người cho gia chủ nên là được vua chúa sử dụng nhiều nhá đấy thì tại vì nó có tác dụng từ nó có tác dụng cực kỳ tốt là như vậy thì xin thưa bạn là các bạn nên mua cho mình hai quả cầu này mua cho mình hai quả cầu phong thủy này nhé mua hai quả cầu phong thủy này và một hai động thoại ăn tím này nhé thì kích cỡ của nó thì trên dưới 3 kg một quả trên dưới 3 kg một quả nhé mua hai quả cho mình chúng ta lưu ý một điều rằng là nếu chúng ta mua đá thật ăn tím thật ăn những quả cầu phong thủy của Việt Nam mình đó, thì giá tiền cũng cực kỳ là rẻ thôi nó cũng cũng tầm khoảng trên dưới 3 triệu đồng nhá anh nhiều bạn báo sao em đi mua mà gì đâu mà nó có hàng mười mấy triệu bảy tám triệu cả trăm triệu cũng có tùy theo loại đá các bạn nhé tùy theo loại loại đá loại đá người ta là dù là đá nước bên nước ngoài Hồng Kông Trung Quốc thì tùm lum trên nhiều loại đá đó. nên là chúng ta cũng có nghĩa là mình mình xin chia sẻ là các bạn nên sử dụng loại đá thật ăn tự nhiên ở Việt Nam mình tuy nó tuy cái màu sắc nó không được đẹp cho lắm nhưng là chúng ta nên sử dụng cái thật ăn đá tự nhiên thật ăn của mình của Việt Nam mình thì sẽ tốt hơn chứ mình sử dụng những loại đá ở bên nước ngoài thì mình không thể là phân biệt được nó chỉ có chúng ta đem đi giám định thì mới biết được và giá tiền cũng rất là cao chúng ta không thể sử dụng được Đấy, cái đó chỉ dành cho những người giàu có tỷ phú mới sử dụng được mình dân thường thì tốt nhất là các bạn lên muốn chơi thì bạn mua loại đá thật ăn Việt Nam ở Việt Nam mình thì giá tiền của nó cũng trên dưới 3 kg một quả theo mình biết thì là giá tiền của nó cũng trên dưới 3 kg một quả kích cỡ kích, kích cỡ bao nhiêu thì giá tiền bấy nhiêu thôi nhé thì mua cho mình hai quả và một hang động thẳng tím này bạn lưu ý một điều rằng bạn là mạng kim hợp với màu vàng nâu đất là trắng xám hy bạn có thể đổi cái quả cầu màu đỏ này màu hồng này sang màu vàng hoặc là màu nâu đất hoặc là màu trắng màu xám màu nghi nhé tại vì bạn không hợp với màu đỏ màu hồng này màu đỏ màu hồng màu tím bạn không hợp bạn không mua được màu này không xài được thì nên bạn đổi cho mình là cái màu khác cho mình màu trắng xám nghi vàng nâu đất gì đó nhé quả cầu này đủ loại màu cho chúng ta lựa chọn nhé thế còn hang động thám tím này nói chung là cái tuổi bạn cũng không bị kỵ bạn bị khắc bạn sẽ khắc kỵ bởi màu đỏ hồng tím nhưng ở trong cái hang động thám tím này nó còn có cả màu trắng này thì bạn hợp với màu trắng này ở bên viền ngoài thì nó nó là màu xám này bạn hợp luôn cả màu xám thì dĩ nhiên là cái màu này bạn sử dụng được luôn nhé có nghĩa là cái hang động thật ăn tím này hầu như là không kỵ một tuổi nào cả không bị khắc kỵ nó chỉ có quả cầu này thì bị khắc kỵ thôi thì chúng ta lên mua cái quả cầu phong thủy này theo màu sắc phong thủy nhé đấy thì chúng ta đặt ở đâu xin thưa bạn nào các bạn mua cái quả cầu phong thủy này về chúng ta lên không được đặt ở góc bếp góc nhà chúng ta đặt ở góc bếp góc nhà về mặt phong thủy là cực kỳ là xấu chúng ta chỉ đặt được ở trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ chỉ hai nơi thôi bàn làm việc hoặc bàn tiếp khách của gia chủ thì xin thưa các bạn các bạn nhớ cho mình là mua hai quả cầu này đặt ở hai bên cạnh bàn đặt ở hai bên cạnh bàn rồi một hang động thon tím này chúng ta đặt ở giữa hai cạnh bàn đặt ở giữa hai cạnh màn nhé đặt ở giữa hai cạnh màn thì tác dụng của quả cầu này các bạn đã biết rồi đó là tạo từ trường dương cực đại để chấn chặt lại ngôi nhà xua đuổi tà ma ở bên âm khí ra ngoài nhé. rồi là nó còn uh, À, giúp cho vợ chồng con cái sống đoàn kết hòa thuận với nhau trong một mái ấm gia đình rồi là nó giữ được những mối làm ăn mối bạn bè mối làm ăn của gia chủ nhé rất là tốt rồi thì cái hang động thám tím này đã được đứng giữa hai cái quả trụ này rồi thì cực kỳ là vững chắc luôn nó đã có tác dụng là thu hút nhân tài độc cho gia chủ rồi là giữ tiền dư của gia chủ nó được dự dựa nó được dựa lưng vào hai cái cột cái cái, cái trụ này thì cực kỳ là vững chắc có nghĩa là tiền của gia chủ mà vự giữ tiền giữ của cho gia chủ là cực kỳ là tốt vững chắc nhá rồi ngoài tác dụng đó ra thì nó còn tác dụng đó là xua đuổi được bùa ngải bùa yêu khi trong gia đình có người bị buồn hãy bùi yêu chúng ta sử dụng nó cũng cực kỳ là tốt để nó xua đuổi rất là tốt rồi xin thưa các bạn luôn thì cái tuổi của mình 1970 căn tuất mạng kim nữ mạng cái Phật bản mệnh của mình cái Phật bản mệnh của mình đó là Phật A Di Đà thì các bạn cũng ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc và mua cho mình những vật phẩm như thế này Đấy, đây là Phật A Di Đà thì bạn hợp cái màu vàng nâu đất này cái màu này là màu vàng nâu đất bạn mua màu này thì bạn đeo mua một cái Phật bằng mật A Di Đà thì bạn nào nữ thì bạn cũng có thể mua màu màu vàng hay là màu trắng màu xám màu nghi tùy theo bạn thích màu nào bạn mua màu đó nhưng phải mua theo màu sắc phong thủy nhé đấy thì Phật A Di Đà của bạn á thì bạn nên mua và đeo trên cổ như thế này thì nó sẽ, khi chúng ta sử dụng thuật bảng bận của mình mà đeo lên người thì nó thì nó sẽ đem lại phù hộ độ trì cho chúng ta gặp nhiều may mắn rồi giúp chúng ta về cái giác quan thứ sáu nhận thức được tốt hơn nhạy bén về cái giác quan thứ sáu sẽ là nhận biết được những sự việc nhạy tốt hơn này Ờ, khi bạn bè xấu tránh được những ờ, những cái việc mà bạn bè xấu lôi kéo chúng ta làm ăn những việc phi pháp tại vì sao tại vì mình có được cái giác quan thứ sáu được nhạy cảm nhận biết được cái sự việc tốt hay xấu nên là mình biết trước để tránh để phòng tránh đó, là tốt đó là khi chúng ta sử dụng cái, cái phần bằng bạn như thế này lên mua những cửa hàng đá uy tín trên toàn quốc nhé xin thưa các bạn bạn là cam tuất nữ này thì đây là cái vòng phong thủy cái vòng phong thủy nữa không xa lạ gì tới bạn đâu thì bạn mua cho mình chuỗi phong thủy như này màu này cũng được đây là màu vàng nâu đất này đấy thì bạn mua cho mình một chuỗi phong thủy này và nhớ đến tổng số hạt của nó là bao nhiêu đến tổng số hạt là bao nhiêu và chia 4 chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng theo về vòng luân hồi tuần hoàn thì một là được sinh ra hai là lớn lên ba là bệnh tật và bốn là chết đi thì chúng ta đếm tổng số hạt chia 4 mà dư một hoặc hai chúng ta sử dụng đó là công sinh và cùng lão Đó. xin thưa các bạn chúng ta đeo như thế nào mới là quan trọng chúng ta sử dụng vòng phong thủy đeo bên tay phải có ý nghĩa khác nhau và đeo bên tay trái có ý nghĩa khác nhau mình chia sẻ luôn cho các bạn luôn đã sử dụng vật phẩm đã sử dụng vật phẩm phong thủy thì phải hiểu biết được hết muộn ngành góc ngách có nó thì chúng ta sử dụng nó mà đạt được tối đa công năng đặc dị của nó rồi xin thưa chúng ta mà sử dụng vòng phong thủy mà đeo bên tay phải ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám tam đi đám tang đám ma hay là đi thăm người thân ở trong bệnh viện hay đi đi vào nghĩa trang rồi thì chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải chúng ta đeo thì tác dụng vòng phong thủy này đem lại nhiều may mắn cho chúng ta rồi nó còn tác dụng nó là tạo từ trường dương cực lớn mà khi chúng ta kết hợp cái vòng phong thủy này với bàn tay phải của người thì nó tạo ra từ dương cực đại từ trường từ trường dương cực đại đấy và khi chúng ta đi vào những nơi âm minh âm khí như thế toàn là bọn ờ, ngũ quỷ âm minh âm khí hồn vong này nọ tầm nhiều thuộc dạng là âm binh âm khí ma quỷ nhiều lắm đi vào những nơi như thế thì nói chung là mình trên người chúng ta đeo những vật phẩm này nó tạo từ trường dương cực đại như thế nó sẽ xua đuổi đẩy lùi được những tà ma âm binh âm khí nó sẽ tránh xa chúng ta ra nó không lại gần tới chúng ta nó không thể nào nó hại chúng ta không thể nào quấy phá tới chúng ta và cũng không thể nào nó nhập được chúng ta đó là khi chúng ta đeo vòng phong thủy mà bên tay phải thì chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí giúp chúng ta là xua đuổi được xua đuổi được những ma quỷ âm binh âm khí nhé rất tốt Đây, chúng ta đeo vòng phong thủy mà sang bên tay trái thì như thế nào thì chúng ta đeo vòng phong thủy mà sang bên tay trái thì nó giúp chúng ta là nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta ví dụ như chúng ta đi học đi xin việc đi làm đi ký kết hợp đồng đi giao thương hay đi du lịch thì nó giúp chúng ta là gặp gỡ được những bạn bè tốt những bạn học tốt giúp chúng ta là gặp gỡ được những công việc tốt xin được những công việc tốt Đấy. rồi nó giúp chúng ta khi chúng ta đi ký kết hợp đồng thì giúp chúng ta thuận lợi hơn trong khi chúng ta đi ký kết hợp đồng đi giao thương buôn bán hay là chúng ta đi du lịch thì nó giúp chúng ta gặp nhiều may mắn gặp được nhiều người tốt Đấy. hay nói chung là chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái thì nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta giúp chúng ta gặp nhiều may mắn hơn rồi khi chúng ta đi du lịch thì nó hạn chế được chúng ta là về xe cộ rủi ro về xe cộ khi chúng ta lưu thông trên đường về va chạm xe cộ rất là tốt rồi xin thưa bạn là chúng ta không nên sử dụng vòng phong thủy mà đeo hai tay nhiều người mua vòng phong thủy mua hai vòng đeo hai tay về mặt phong thủy là nó giống cái cổng số 8 cực kỳ xấu không nên đeo chúng ta muốn đeo hai vòng như thế này hay ba vòng bốn vòng hay chục vòng đi nữa chúng ta cũng chỉ đeo một tay chỉ đeo một tay thôi lưu ý là chỉ đeo một tay và lưu ý một điều nữa là nhớ đến tổng số hạt của các vòng cộng lại chia 4 dư 1 hoặc 2 chúng ta sử dụng nhé đấy là phải là như vậy nhé các bạn lưu ý còn ai không biết thì cứ đếm tổng số hạt là số hạt lẻ chúng ta sử dụng cũng sẽ tốt nhất đấy sẽ tốt rồi xin thưa bạn là nhiều bạn bảo là cái vòng phong thủy có số hạt chẵn có sử dụng được không thì xin thưa là sử, sử dụng được tùy theo mục đích ví dụ như chúng ta sử dụng những vòng phong thủy mà có số hạt chẵn thì chúng ta ví dụ trong chúng ta mang theo đi chùa đi thiền đi cầu kinh lễ Phật hay là đi hay là, hay là những nhà tu nhà tu luyện đắc đạo ngồi thuyền tu luyện thì nó giúp cho những người những người thầy tu luyện sẽ đạt đến đỉnh giới cao nhất của đường tu luyện rồi là giúp chúng ta ngồi thuyền nhập thuyền nhanh hơn tại vì sao nó giúp cho chúng ta có trạng thái là vô no vô nghĩ làm cho ta một cái cảm giác là quên hết buồn phiền không suy nghĩ ngợi gì nên giúp cho những người tu hành hay sử dụng tay nó về những chuỗi này để đeo ở trên cổ hay cầm trên tay là những chuỗi như thế này đeo trên cổ hoặc cầm trên tay để niệm kinh niệm phật để tu để tu đắc đạo để đạt đến đỉnh giới cao nhất giúp cho người tu luyện đạt đến đỉnh giới cao nhất hay là những người ngồi thuyền thì nhập thuyền nhanh hơn vô nghĩ vô no không buồn phiền nên là sẽ nhập thuyền nhanh lắm đấy là khi chúng ta sử dụng không riêng gì số hạt lẻ hoặc số hạt chẵn chúng ta đều sử dụng để chúng ta đi làm chúng ta làm việc tốt cầu kinh lễ Phật hay tu luyện hay ngồi thuyền chúng ta cầm vẫn vẫn tốt nó là số hạt chẵn hay lẻ mà chúng ta sử dụng nó vào mục đích để cầu kinh cầu Phật hay là đi tu hay tu luyện hay ngồi thuyền thì cực kỳ là tốt cho những người tu luyện nhé đó là về mặt phong thủy là nó như vậy nhé thì cái cân của mình chia sẻ cái video của tuổi 1970 nữ mạng căn tuất về mặt phong thủy hôm nay xin chấm dứt tại đây Đấy, thì các bạn thấy cái clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like subscribe đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để làm gì để kênh mình được phát triển thì mình phát triển thì mình sẽ có động lực làm nhiều video khác để chia sẻ đến cho các quý vị để các bạn có thể tự mình xem tự mình biết trước số mệnh vận mệnh của chúng ta ra sao biết trước để phòng để chấm để cải thiện đi cái phần năm xấu hay là năm tốt tùy theo nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé